hoa nắng đáp chào chào ngày giúp rất ai thế nàng sức cơn đã ai mê dây ngày muốn chi ai không ra lắm cái sự thi yo so ấy ngày tuấn là ai yo good morning so ra đại ắt đen tha cái không mây yêu đêm anh na dừng ai ai có so ra làm gầy đúng mày làm phố thế cha nọ sừng gai là à này ca ngày chi ai chạy cho ai 扛世人。 đời anh sẽ tha gai không mấy yêu đêm Anh na dừng đi Anh khoe chị ai Yo Dần dần có ná xa So ra ai làm Gài đúng mai là Phố thế xa Đó sân ga y Đã ai cả Tại mừng chi ai Chạy cho ai 高高山，从未有猜。诺坎士兰的，雅典坎扎兰的，高山卡爱。格内库旺有，那东沙那雅瑞，嘿嘿嘿，安那定西，快把爱给，安老少。 ได้อเตนชา